Lên cơn hoang tưởng, một thanh niên Nghệ An truy sát bốn người lúc rạng sáng. Nghệ An sáng nay vừa xảy ra một vụ án kinh hoàng khiến hai người thiệt mạng. Ông Bùi Đình Cảnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Thái cho biết nghi phạm tên là Lương Văn Thảo, 39 tuổi, chú xã Nghĩa Thái, đã bị công an bắt giữ. Cụ thể một thanh niên tên Thảo, sinh năm 1983, không rõ vì lý do gì mà 4 giờ sáng lại cầm dao sang nhà hàng xóm tấn công khiến một người thiệt mạng. Tiếp đó tên này chạy thêm vài trăm mét, đạp cửa sông vào nhà chị Hát rồi ra tay khiến chị tử vong trên giường. Chồng chị Hát vào ngăn cản cũng bị tấn công xong không nguy hiểm đến tính mạng. Vứt hung khí gây án, Thảo tiếp tục chạy sang một nhà hàng xóm khác rồi với cái bơm xe tấn công tiếp vào chân nữ gia chủ. Phát hiện vợ bị tấn công, chồng chị này là công an xã đã lập tức khống chế Thảo. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Thái, Thảo có tiền sử bệnh tâm thần, từng được đưa đi chữa trị. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tân Kỳ và phòng cảnh sát hình sự Phòng kỹ thuật hình sự, công an tỉnh Nghệ An đang chuẩn bị khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ án mạng.